và xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại đến với channel của mình và mình Karen đây và chào mà mọi người đã quay trở lại đến với kênh HR Karen Yes và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe nha các bạn ơi và các bạn cũng đừng quên làm cái chuông để có thể cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha Ok mọi người ơi và bây giờ bọn mình cũng đã tới được Eon Tân Phú rồi các bạn à bây giờ mình sẽ cùng với lại Siro và Mimi chúng ta sẽ cùng nhau vô đó để tham quan sự kiện đô <laughs> Let's go Ok mọi người ơi thì ngày hôm nay Karen sẽ cùng với lại Zero cũng như là Mimi và Ruby Bọn mình đang có mặt tại một cái sự kiện của Free Fire các bạn ơi Thực ra là gọi là có mặt tại sự kiện vậy thôi chứ thật ra là đây cũng giống như là một cái sân chơi rất là lớn trong cái dịp Tết lần này của chúng ta tại Eamon Tân Phú các bạn à Mình không biết là có bạn nào ở Sài Gòn các bạn biết Eamon Tân Phú hay không Nhưng mà nếu mà bạn nào biết thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết luôn nha Thì như các bạn có thể đang thấy là bọn mình đang có mặt tại một cái sự kiện Và các bạn có thể thấy được ở trên sân khấu ở đằng kia của chúng ta đang có bốn bức tượng rất là nổi tiếng của Space Speaker luôn các bạn à Đó chính là anh Binzy nè, anh uh, Tulliver nè, Grammastic và cả anh Subin Hoàng Sơn các bạn à Nhìn nó hơi bị ngầu luôn các bạn ơi Và ngày hôm nay tụi tôi tới đây để có thể gọi là tham gia những cái mini game cũng như là tham gia những hoạt động cực kỳ chất tại sự kiện lần này Hello Ruby Hello bạn Hôm nay bạn tới đây bạn thấy vui không? À, vui bạn nhưng mà nóng quá Ồ, hơi nóng các bạn ơi Ê, Tính ra giờ là hơn là 4 giờ chiều chứ mình đi mà từ buổi trưa là nó còn nóng dữ luôn á Ê, nghe nè Gì bạn? Nóng mà sao thấy mình mặc áo mùa đông năm nay nóng nhờ à, nóng nhờ sài gòn nay nóng nhờ nhưng mà không có chị mèo simi đây à ờ à, đúng rồi ờ mình mặc áo len này là là hợp với câu đó lắm luôn mimi ờ đúng rồi hợp, hợp với câu đó dễ sợ luôn á ủa bây giờ tụi tôi đang chờ vé để gọi là đi vô đây các bạn nha. À. tại vì tụi tôi ờ, có cái loại vé cũng ờ, hơi đặc biệt tí đó ờ, vé dành cho streamer các bạn nên là bọn mình đang chờ uh, một người bạn của mình đem uh, vé tới đây đấy và chúng ta sẽ cùng nhau tham quan và mình sẽ quay rõ hơn cho các bạn về bức tượng này như thế nào nha Ôi trời đất ơi, chu cha mà ơi, anh em nhìn đi Đấy, hai bên của chúng ta là có hai cái màn hình LED cực kỳ là xịn luôn các bạn ơi Mình nói thiệt luôn với, với lại các bạn luôn đó là hai cái màn hình này á là nó nhìn nó hơi bị xịn luôn Còn ở chánh giữa của chúng ta á, là đang có bức bốn cái bức tượng của Space Speaker do chính tay gọi là nhà phát hành Free Fire đã làm các bạn à Trời đất ơi, ờ hello Ruby ha Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay là bọn mình tới đây cũng gọi là có một cái dịp gọi là tới đây để chơi và cũng như là tới đây đây để quay vlog cho các bạn coi luôn và có một cái điều đó, đó chính là ở đây toàn là bật nhạc bản quyền không anh em bật nhạc uh, của uh, Freaky Swag đồ cái thứ đó mà cho nên là mình không có để nào mà thu tiếng nhiều cho các bạn coi được mà tôi phải về nhà để tôi thu âm lại cho anh em coi nè tại vì nếu mà tôi thu lại thì nó sẽ bị bật bản nó sẽ bị đánh bản quyền đó các bạn à nhưng mà phải công nhận một điều rằng đó chính là khi mà mình tới cái sự kiện này các bạn công nhận là nó vừa rộng nè nó vừa thoải mái á, mà công nhận là nó cũng gọi là rất là hoành tráng luôn nha mọi người mình rất là lâu rồi thì mình mới có thể gọi là đi một cái ờ, sự kiện của Free Fire mà mình cảm giác nó hoành tráng như thế này Trời đất ơi Trong video thì các bạn có thể các bạn thấy là nó không có được to đâu Nhưng mà thề với các bạn luôn là bốn cái bức tượng này á Nó to cực kỳ luôn Khi mà mình vừa tới Airmon Tân Phú á Mình nhìn từ xa thôi là mình đã thấy nó to lắm luôn rồi đấy Mà bây giờ mình đứng ở đây nữa thì mình tới thì các bạn là mình chỉ giống như là một cái con người gọi là cái chút ép thôi Với lại á, là bốn bức tượng này làm cực kỳ gọi là kiểu chi tiết luôn các bạn Thề lúc đó là tôi có tới tôi soi thử coi là làm có bị sai sót chỗ nào không mà Nhưng mà công nhận một điều rằng là làm chi tiết thật sự luôn Đúng là nhà phát hành của Free Fire chưa bao giờ làm cho bọn mình thất vọng Các bạn có biết được đây là giọng của ai không? Hai, hai, hai Tất nhiên rồi các bạn à, đây chính là giọng của Mr. Vịt các bạn à <laughs> Yeah, yeah, yeah à, Ok nữa nha sẽ đến với một tiết mục trong cái sự kiện lần này đó chính là đi chơi trò chơi săn mini game các bạn à đấy và luật lệ của chúng ta rất đơn giản thôi đó chính là chúng ta sẽ đi tìm những cái mã QR kiểu như là mã code ở trong cái sự kiện này các bạn và nếu mà chúng ta tìm được đủ hình như là theo theo mình nhớ là bao nhiêu nhờ 10 cái mã là chúng ta sẽ có thể nhận được phần quà rất là hấp dẫn luôn tại vì tôi sẽ đi tìm nha các bạn ơi đấy bây giờ mình sẽ đi tìm các bạn thôi nè trời ơi trời ơi khó kiếm quá các bạn ơi trời ơi nó khó kiếm tới nỗi là mình mới tới mình thấy rồi đấy và chúng ta sẽ quét nó bằng à, camera nha mọi người đấy. chúng ta sẽ quét nó bằng camera nha mọi người đấy khi mà các bạn vào được một cái link ở dưới đây chúng ta sẽ cắt màn hình lại từng cái từng cái nha các bạn cho tới khi chúng ta kiếm được 10 cái thì chúng ta sẽ thành công rồi đi tiếp vào nào Garena và bốn gương mặt vàng của Space Sticker Group như Binzy, Subin, Juliver và Rymastic. Bốn nghệ sĩ của chúng Chúc bạn may mắn. Binzy, Subin, Juliver và Rymastic đã chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của độc quyền. Thôi bạn ơi, để tới lượt mình đi bạn. Thôi thì ờ, thế là không có bài chưa các bạn. Thôi thì coi như là Tay thúi. Chị suy Tay thúi. liền cái mã QR bây giờ Trong tóc các bạn ơi, trời ơi nhìn đi Group này nhìn cùng và hấp dẫn các bạn ơi Thôi được rồi, không sao Không có cơ hội làm lại đâu <laughs> không biết là hôm nay các bạn đã khám phá được uh, nhiều các hoạt động ở đây chưa ạ? Uh, mình xin thường hỏi bạn nè. Ờ, khám phá được rất là nhiều rồi bạn khám phá được cái gì nè tham gia à, trong những sự kiện ở đây là tìm có à tìm code thì không biết rằng là bạn đã tìm ra code của mình chưa ạ à? ờ, em đã tìm được Wow, đây là một con số rất là tuyệt vời Thì uh, à, Đức Phong thấy rằng là cái bắt background ở đây nó rất là đẹp Thì không biết rằng là đội nhóm của mình đã chụp hình check-in chưa ạ? Dạ, xong hết rồi Rồi, có một chàng trai vô cùng đẹp trai ở đây Thì không biết cảm xúc của bạn hiện tại ở đây như thế nào Bạn có thể chia sẻ cho Lưu Phong và tất cả các bạn cũng biết được không ạ? À, nhìn em tỏ ra ngầu vậy thôi chứ em run lắm Tại vì uh, lần đầu tiên đứng trước ống kính phỏng vấn vậy Trời ơi, đông quá Còn không biết là mình đã chụp hình với lại ờ, bốn chàng trai của Space Speaker chưa ạ? Dạ thật sự thì uh, điểm nhấn ngày hôm nay là bốn anh chàng bên kia vừa vô cái lên chụp luôn rồi Rồi, à, em có một thử thách tại đây cho hai bạn Rồi, à, bây giờ ờ, các bạn có thể kể tên từng nhân vật ở trên này được không ạ? À? Rồi, à, bây giờ mời bạn nữ trước nè à, Nhân vật đầu tiên là Sullivan và nhân vật thứ hai là rồi, nhân vật à, đầu tiên là Tulliver Tulliver bên này phải không ạ? À? mình ở đâu ạ? À? áo đen đầu tiên Áo đen đầu tiên, không biết có phải là anh Tulliver áo đen đầu tiên không ạ? Ờ, dạ đúng rồi anh, Tulliver Có bên là Pinji, Dramatic và Subi Wow, đây là một bài rất là biết à, không biết rằng là các bạn có thuộc một cái câu trending gì của nhóm Space Speaker không ạ? À? à, thật ờ, anh Binzi có một câu rất là hay một bài rất là nổi tiếng và khi mà bật bài đó lên thì y như rằng là tất cả các bạn trẻ đều quẩy theo thì không biết rằng là bạn có biết cái câu đó không ạ à? em nhớ không nhầm hình như là trong Big City Boy các bạn có thể ờ, thể hiện tinh thần của Big City Boy tại sân khấu lần này được không ạ? À? Yeah, um, nếu em ngoan thì sẽ bị thương và nếu em hư thì sẽ được phạt Bây giờ mình làm lại một lần nữa mà khí thế hơn nè Một, hai, ba Nếu em ngoan thì sẽ bị thương và nếu em hư sẽ được phạt Ok mọi người ơi thì ngày hôm nay là một cái ngày gọi là cực kỳ vui của mình với lại là những thành viên của Hero Team luôn á mọi người ơi Bởi vì là mình đã được đi một cái sự kiện và mình thấy được cái sự hoành tráng của cái sự kiện này Thời với các bạn luôn đây là một cái sự kiện cực kỳ là lớn luôn đấy Nói chung là chơi Tết ở đâu xa các bạn ơi Các bạn hãy cùng nhau đến với Airmon Tân Phú chơi thả ga để có thể nhận được những phần quà limited đến từ Freaky Swag luôn nha mọi người Và sự kiện của chúng ta vẫn còn bắt đầu hình như là theo tôi nhớ là bắt đầu tới ngày gọi là 30 luôn ấy Nên là các bạn vẫn có thể tới Airmon Tân Phú ngay tại bây giờ để được hay chơi luôn nha và có đây là vlog của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo tạm biệt bye bye